Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Anh em ơi, chỉ còn có hai ngày thôi nhá Chỉ còn có hai ngày nữa thôi Hôm nay ngày 17 rồi Hôm nay ngày 16 nhỉ mười ừ, ngày mai là ngày 17 và ngày 18 Là chúng ta đến với cả cái trận uh, chung kết Championship anh em nhá Thì uh, vẫn như thường lệ thôi Thì cứ đến chung kết thì tôi uh, vẫn sẽ live stream Ở trên kênh uh, Youtube Game Today Đấy thì... Uh, hôm qua thì các anh em cũng biết rồi nhưng mà tôi xin nhắc lại cho anh em một lần nữa đấy là ở trong cái uh, trận chung kết uh, trong cái lần này cái lần uh, champion thứ sáu thì ở trên kênh của tôi nó có cái tài trợ uh, từ phía nhà phát hành nhá từ phía nhà phát hành game và tôi sẽ dùng cái tài trợ của nhà phát hành game để uh, ra một cái event ra một cái event và toàn bộ cái số tài trợ đó tôi làm thành một cái món quà để gửi đến các anh em viewer nha anh em nhá trong cái giải dự đoán thì anh em hãy dự đoán cái người ờ, cái người người người vô địch nha anh em nhá anh em dự đoán cho tôi cái người vô địch và anh em uh, dự đoán cho tôi tổng cái số rao ấy tổng cái số rao của 5 trận đấu nhá bo 5 tổng cái số rao của 5 trận đấu Đấy anh em dự đoán chính xác thì anh em sẽ được các cái phần quà Đấy phần quà là như nào thì tôi không nhắc lại nữa Anh em có thể uh, truy cập vào cái đường link Tôi sẽ để ở cái phía dưới của cái clip này Nha anh em nhá Anh em truy cập vào cái đường link đấy nó sẽ ra cái chỗ để anh em có thể uh, tìm hiểu về cái um, cái cái event trong cái ngày uh, chung kết vào ngày 18 tháng 9 nhá anh em nhá. Chơi gì đây? Trận cuối nha anh em nhá, một giờ Ván cuối. Trận này top 1 được không nhỉ? Top 1 thì phải chơi một cái đội hình top 1 cơ. Chơi đội hình top 1 thì mới top 1 được. Meta này mà chơi một cái đội hình kiểu sáu đỏ thì cũng chỉ top 3 thôi. sáu sáu đỏ thì yên tâm top 3 mà. Trận này chưa biết đâu. Beat là sẽ top 1 đấy, nếu mà chưa biết là top 1 đấy. Có ngộ không? chơi gót nhưng mà trận này chơi gót có ngon lắm trận này đúng là nhìn xem cái tổng thể thì chơi gót cũng ngon Thank you. Ê Chuyên nai à 12 quân à Xem nào Vãi cứt Một rao nữa Một rao luôn nha anh em nhá Một rao nữa Một rao nữa để rất hơn Gấu ấy bán giao lúa xem là biết chơi gì chốt đồ luôn này thắng cái này luôn này ui Ui mẹ ơi Mỗi rào ra một kiểu Mẹ cay nhò Chơi những cái trận đấu như này nó cay thật sự luôn đấy Ba Hunter đã Cay thật Đát rồi anh không top một em mất ngủ trên giờ cảm ơn em nhá à, đặt phạm có biết anh à cảm ơn đặt phạm rất là nhiều anh không để ý ôi nó lại đẩy tôi đống máu này nhiều khi là tập trung game rồi cả mình chat các thứ anh em thông cảm ôi chưa gì chuông nhanh giết thêm một con giết thêm một con nữa đúng không ok có mưa linh chưa nhở chưa có mưa linh mẹ đồ này không chơi được hunter vấn đề là hunter thì nó cũng không chơi được chốt luôn chốt chốt bài luôn chốt bài ngay cái thời điểm hiện tại hai con còn lướt mỗi con một phát chết hết ra gì ở đấy ra gì ở đấy ra gì ở đấy ra gì ở đấy bắt đầu ra gì ở đấy chơi muốn chơi chìm hẹp thì Giáp chơi chính đẹp nhất của đội hình vâng Có hai đu. Hoàng Nguyễn top một 100k nha anh Tuấn Nói từ lấy giờ mà không nhận kéo nói ở đâu đấy Dã man Nói từ bao giờ Có thấy cái cái cái cái lời nào À đây rồi <laughs> Sorry nhá Anh rất là xin lỗi Hoàng Nguyễn anh Tuấn top 1 em donate 100k ở trên Từ cái trận nào rồi không để ý Sợ thật sự Lại chơi hot à <laughs> ra sau Ripper này Mẹ. Lại chuyển về chơi gót à Hình như là từ đầu cái buổi livestream đến bây giờ là ba trận top 3 rồi đúng không? Cay nhở, ba trận top 3 rồi đấy nhận kèo như có mất cái gì đâu mà không nhận ô hay thua có mất cái gì đâu thẳng có tiền tội gì mà không nhận Ôi mẹ ơi ê ê ê ê ê ê bán mất một con gót được vua đi rồi que Chưa biết được không chơi biết được không có que anh em ạ thôi bỏ biết thôi không chơi biết được không chơi biết được không chơi biết được này thua mất mất nhiều máu mất làm nào rồi có xung kích không có giáp giáp ma không được anh em ạ bờ linh không có thì không chơi được được được được đấy khó nhờ không chơi được chín em không chơi được chín hẹp rồi đồ ra kèo thật đấy con hạt tí nữa lại chơi sáu đỏ à cay nhờ sao cứ phải chơi sáu đỏ bởi vì chơi cô mà bây giờ mẹ cờ xí vãi cứt luôn thật sự là như thế luôn ạ thực ra là chơi được hunter tôi phải nói là không phải là bài nó quá đồ nó quá xấu tức là đồ thì chơi được hunter nhưng cái vấn đề ở đây này là con mẹ hunter nó đéo ra nên là không ghép được cái cái cái, cái... cay thật nghĩ lại thấy rất là buồn luôn cái vấn đề đây là đồ đồ nó ra cái bố xét anh em ạ chơi được hunter luôn nhưng mà không ra rồi ôi tôi mua cái con chỉ ra con hunter là tôi mua hết đấy nhưng mà nó không ra thì bây giờ tôi biết làm thế nào thôi tôi đấy nhá chơi 10 trận thì thôi thì cũng phải có một trận eco vậy anh em ạ à. như này là gót rồi trước đồ không? <laughs> Đấy Bài gì Bắt chơi gót phải là tôi muốn chơi đâu anh em nhá Không phải muốn chơi đâu, tôi vẫn là không muốn chơi Ví dụ như là có cái que thì tôi chưa biết ngay Có cái que tôi chưa biết ngay, có giáp tôi chưa biết ngay Không có <laughs> Ra nhiều ma lăng, ra nhiều xung kích Thấy hoặc là nếu mà ra Hunter thì tôi cũng, cũng chơi kép set tôi chơi luôn đấy Đây là bài gì thôi thì đành chịu thôi Eco thì buộc phải chơi thôi Biết làm nào làm quả top 1 vậy nó, nó, nó cố tình nó cho tôi chơi bộ này rồi đây là bốn đỏ này bốn đỏ hai gót bán mẹ với con gót được vua cay nhờ lấy mua con gót được vua rồi hơi cay ê bạn ơi bốn linh luôn ạ trời cục thế ba hunter bốn đỏ đẹp ra quái Đúng là ghét của nào chơi cho quả đấy anh em ạ Ghét của nào chơi cho quả đấy thôi sao anh em với tôi nên có nên bỏ cờ vào rồi giữ máu nhỉ sau sau thực ra nếu mà bỏ cờ vào giữ máu thì cũng được ba hunter bốn đỏ cũng khỏe phết anh em bảo chín lé là anh em sai hoàn toàn nhá chín lé rõ vãi cứt lên được cái con ấy bảo chín lé ạ lên được cái con cây uh, cây uh, con whisper seer xong bảo chín lé rõ ạ tôi chả thấy chín lé ở đâu Mày... đây bây giờ bờ linh vẫn chưa có lé xuống hố anh em ơi anh em nghĩ đơn giản chín lé xuống hố que, que nào? có quái là que ạ ông nào bảo ra cái que rồi thì ờ, đề nghị tua lại nhá chưa có một cái que nào luôn từ đầu game bây giờ có tôi đã lấy rồi nhưng ở round vừa rồi mình vẫn cứt tạp que phép thuật dã man quay phép ôm velom ạ đùa ôm velom đợi insect cũng được ạ à. vãi cứt ạ à. tôi cảm thấy vậy bây giờ tôi mà đọc kênh chat cho tôi ngu người luôn thôi bây giờ rồi nó không thể? xong rồi đấy ui rồi ôi tôi còn phải nói cái gì ở đây đây một con gót này con gót đi bạn ơi rất ổn Chuyện này quên không tính Rao ấy Chuyện này chính là chơi Saman được ấy Từ bỏ bộ gót đỏ chơi ờ, gót Saman Ok không anh em? Ôi từ từ thôi Ơ một cái xung kích nữa của tôi đâu Ê sao lại khỏe này Chẳng chưa có Saman được anh em ạ Có Saman được Chỉ có Squire có được Cốt đỏ Gossaman đây Cốt đỏ Gossaman đây ra que ra ở Tesu rồi chưa thấy ổn lắm thật sự cũng chưa thấy ổn Liệu chúng ta có thể chơi God Saman được không đấy? Trong cái trận đấu này tôi nghĩ là cũng được, chơi được. Để xem nào, có God Saman thì nó sợ cái gì? God Saman thì nó sợ nó chỉ sợ đỏ đó, sợ bộ đỏ đó. God Saman sợ cũng đỏ. Đánh giá chơi được trong thời điểm tạm chơi được. Thế thì nếu mà chơi thì kẹp Sama kẹp hai Sama chưa được chưa bán được từ lá gót chưa đủ bộ chưa có hacker bắn tôi kìa chín thôi phải lên chín không phải lên chín không chín nhưng mà cho cái gì vào chín cho thêm mỗi bu dồn phát lửa nào ờ. đun co à đun co ở level chín Saman ở level 9 Thật ra là con Scum Saman vứt cái con này đi Con này đi Ê Thì có được vua nhỉ? mà này tôi nói chung là đánh không tập trung nào, Thằng này 6 đỏ rồi hả Vai Nhau đã 6 đỏ rồi đã sáu đỏ rồi ạ ăn được không ăn được chưa chưa chưa chưa sáu đỏ cái chính là nếu mà chơi saman thì nó sẽ sợ cái bộ đỏ anh em ạ bởi vì không có đát trận này không có đát spirit Chuyện này không có đắt gì Covid thằng kia xấu đỏ rồi kìa thằng kia xấu đỏ thêm một con nữa đi Ui. God ở level 9 nó chưa được God <laughs> Level 10 là chưa được God Saman 4 đỏ Level 10 là chưa được God Saman 4 đỏ Level 10 God bốn Saman Nhưng mà như thế nó không có đam anh em ạ Vấn đề nó không có đam ấy Mà gặp cái bọn đỏ chắc chắn thua Chưa đỏ chưa biết thì là ờ, càng Trừ rất đỏ thì Doom Co xong rồi 6 đỏ thì con hơn đến thử không thử quả 너도 못 써? 아 도대체 너도 못 써? đỏ đi anh em nhá Đồng ý luôn Vứt đỏ luôn nhá Hứa với anh em luôn Ờ thôi trận này chiều luôn Chiều anh em luôn Lên người luôn anh em ạ đỏ muốn Saman kẹp Doom chết luôn Nhóm sao là con vắt ẩm vua à Thề <laughs> Từ là anh em ạ Đang hết tiền Ui tới Sợ sợ cái thằng beat kìa chưa nhở này thì vẫn ăn được Ê, sao tôi trông giống không ăn được nhở khỏe vậy ui mẹ ơi tràn cái mẹ ở nhà luôn cho con nào ra đây Doom làm co à Này yếu nhở Trông cảm giác không có đam ấy Gặp con beat chắc đi luôn mất tôi nghĩ là sẽ phải bỏ đỏ đi tôi nghĩ là bỏ đỏ đi thôi muốn đỏ kéo về tầm này thôi anh em càng nhiều đun càng tốt cho tôi chắc đi luôn mất bởi vì cái cái bộ này nó không không thể nào mà mà giết bọn bít nhanh được chỉ khi ca lông ba tia cơ nhưng mà tôi không, không có cái ba tia Squire Squire Squire Đấy rồi chơi cái đéo được vãi lìn đập kít luôn à vãi cứt ô ăn này ô ăn này ăn này ôi rồi ôi <laughs> ôi rồi ôi tưởng biết thế nào ché Tưởng sáu đỏ thế nào Tưởng biết thế nào Cường thôi Cường thôi Cường thôi bạn ơi Ui thằng này có vẻ kinh Thằng này thì kinh Thằng này thì kinh anh em ơi Thằng này thì kinh Thằng này thì kinh Thằng này thì kinh Thằng này đéo có đam giết thằng này Ê ê này thì kinh quá thằng thì kinh quá anh em ơi ui thằng này kinh à kinh à có vẻ nghe nói cậu kinh nghe nói cậu kinh à nghe nói cậu kinh không kinh lắm không kinh lắm bạn ơi solo lên game với cả thằng sáu đỏ ok ok ok ok ok ok ok tôi làm được phải kiếm tiền chứ phải kiếm được uh, ờ, 100k của của của của của hoàng chứ tôi làm được sáu đỏ vào đây sáu đỏ mới vào đây sáu đỏ vào đây bọn tớ xem ai đẩy nhanh hơn ồ vào đây sáu đỏ vào đây sáu đỏ vào đây sáu đỏ vào đây ôi sáu đỏ vào đây ôi rồi sáu đỏ vào đây sáu đỏ vào đây tôi tôi nói thật với anh em ai là cái người mà thông thạo 10 cái bộ gót ai anh em trả lời nhanh ai là cái người thông thạo 10 bộ gót ui dối ôi ui rồi nó đẩy cho tràn con mẹ ở nhà luôn ui rồi ôi anh em nhìn cái bộ beat kia kìa bị tôi đấm nó sấp mặt con mẹ luôn nói xong rồi đấy trò chơi kết thúc ở đấy trò chơi đến đây là kết thúc ở đấy bạn trò chơi này cái tập này là kết thúc rồi đấy các bạn này bạn ơi đun hộ cái đun hộ cái đun hộ cái nó cần đun đâu ờ như nào ôi giời như nào như nào cho hỏi như nào như nào như nào như nào Ui dồi ui Trông có giống như nào không Như nào cơ Như nào cơ Như nào Đẩy 20 máu chết luôn không nhở Ê 20 máu nó có chết luôn không Bây giờ một câu hỏi đặt ra là 20 máu nó có chết luôn không rồi Có chết luôn không Có chết luôn không Trời ơi Người ta đã có cái câu rồi Bộ nào thì chơi thì chơi thôi nhá Nhưng mà riêng cái bộ gót mà đặt vào tay Tuấn Cơm thì <laughs> anh em biết rồi cái câu trả lời rồi chứ còn gì nữa nhưng không có gì ngoài top 1 đấy cảm ơn ờ, hoàng nhá cảm ơn nguyễn hoàng anh suýt <laughs> anh suýt chiến thắng thì nó cũng đơn giản thôi anh em ơi cả hai bộ đều thông thạo cái bộ tôi chơi và cái bộ đối thủ chơi đều là những cái bộ thông thạo của tôi đối thủ thì anh em biết rồi đấy tôi mà thông thạo cái bộ đối thủ chơi thì tôi cũng biết cái đường counter của nó đấy vấn đề nó ở cái chỗ đấy đấy còn đối thủ chưa chắc đã biết thông thạo với bộ mà tôi đang chơi <laughs> chiến thắng nó là điều đương nhiên nha anh em nhá cảm ơn anh em rất nhiều và anh em nhớ nhá có bình chọn cho cái giải championship để nhận những cái giải thưởng có giá trị từ nhà phát hành À quên mà xin chú ý một chút Nhắc cho anh em một chút là cái event ấy Trên kênh Game Today ấy Chỉ dành cho các anh em đăng ký kênh Game Today thôi nhá Chứ không phải là cho mấy cái ông mà kiểu anti fan các thứ không đăng ký đâu nhá Nó chỉ dành cho fan Game Today thôi Đấy thì uh, vào ngày 18 ngày 18 tháng 9 vào lúc 5 giờ 30 nha anh em nhá, 5 giờ 30 chiều, tức là 17 giờ 30 ấy là sẽ tôi sẽ tường thuật trực tiếp ở trên kênh của tôi, nhắc lại cho anh em thế. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em uh, có thể thấy hay thì có thể like cho tôi cái clip này. Anh em uh, thấy uh, coi như là yêu quý tôi mà chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh để uh, xem những clip khác nha anh em nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye.